Campuchia trục xuất hơn 100 công dân Việt Nam sang tìm việc. Hơn 100 người Việt Nam sang Campuchia tìm việc làm và cư trú bất hợp pháp vừa bị Tổng cục Di trú Campuchia trục xuất vào ngày mùng 1 tháng 6. Truyền thông Campuchia cho biết hôm mùng 3 tháng 6. Cảnh sát trưởng thị trấn Bavet M. Sovaneric cho biết 106 người Việt Nam đã bị chặn lại tại trạm kiểm soát biên giới quốc tế Bavet Lúc 10 giờ sáng, trong khi cố gắng qua biên giới tìm việc làm, chính quyền Campuchia đã bắt giữ nhóm này sau đó giao lại cho các quan chức tại cửa khẩu quốc tế Mộc Bài của Việt Nam. Cảnh sát trưởng người Campuchia cho biết nhóm người Việt đã làm việc tại tỉnh Effeyan, nhưng do Covid-19 nên không thể về Việt Nam. Thực tế, họ có cả giấy chứng minh nhân dân và hộ chiếu để sang Campuchia làm việc. Họ có thể nhập cảnh vào buổi sáng và rời đi vào buổi tối nhưng do Covid-19, họ bị mắc kẹt và sau đó chúng tôi đã tìm thấy họ, Phnom Penh Post dẫn lời cảnh sát trưởng sovanarit cho biết. Theo quan chức Campuchia, nhóm người Việt đã bị trục xuất vì lý do ở quá hạn và tất cả đều được lấy mẫu xét nghiệm và đều không bị nhiễm COVID-19. Trong số này, có 88 người bị trục xuất qua trạm kiểm soát biên giới quốc tế Pavet ở tỉnh Efeyan trước sự hiện diện của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Campuchia. 18 người khác bị trục xuất qua trạm kiểm soát biên giới quốc tế chết chắc ở Campuchia, Metham tin. Theo Tổng cục Di trú Campuchia, trong năm tháng đầu năm 2021, nước này đã trục xuất 284 người nước ngoài thuộc 22 quốc tịch vì nhiều tội danh khác nhau. Campuchia tăng cường và thắt chặt các biện pháp kiểm soát biên giới sau khi nước này đối diện với đợt dịch lớn bùng phát ở nhiều tỉnh thành hồi tháng 4. Phát ngôn viên của Tổng cục Di trú tướng Kelvin Thanh nói với Time rằng giới hữu trách Campuchia có chính sách bắt và đuổi ngay những người nhập cư bất hợp pháp để tránh đưa COVID-19 vào nước này. Một điều phối viên của Liên đoàn thúc đẩy và bảo vệ nhân quyền Campuchia Lee Kak Ho nói với hãng tin Campuchia rằng khi người nhập cảnh vào Campuchia mà không có giấy tờ sẽ bị xem là là một hành vi phạm tội. Nếu họ làm theo luật, họ phải bị giam giữ và phải ra tòa ở Campuchia trước khi bị trục xuất. Nếu có liên quan đến vấn đề nhân quyền thì đây bị xem là hành vi vi phạm pháp luật, Metam dẫn lời điều phối viên của Lee Khắc Ho nói. Kể từ năm 2014 đến nay, Campuchia đã trục xuất tổng cộng 18.470 người nước ngoài thuộc 104 quốc tịch. Bản tin tiếp theo Việt Nam phản ứng về việc Anh thuê máy bay trục xuất người Việt. Hôm 29 tháng 4, Phản ứng về việc báo chí loan tin chính phủ Anh hôm 20 tháng 4 đã thuê máy bay trục xuất người Việt Nam về nước. Bộ Ngoại giao Việt Nam nói rằng việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa hai nước. Phó phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Việt Nam Đoàn Khắc Việt được Trang Tiền Phong dẫn lời, nói Việc tiếp nhận trở lại công dân Việt Nam được thực hiện trên cơ sở các thỏa thuận giữa Việt Nam và Anh, căn cứ trên luật pháp và thông lệ quốc tế, trong đó có bản ghi nhớ giữa chính phủ Việt Nam và chính phủ Vương quốc Anh Ireland ngày 28 tháng 10 năm 2004 về các vấn đề di cư để bảo vệ các quyền và lợi ích chính đáng của công dân phù hợp với pháp luật của hai nước. Việt Nam mong muốn phía Anh tạo điều kiện thuận lợi cho cộng đồng người Việt tại Anh sinh sống và làm việc tại Anh, đóng góp cho vào sự phát triển thịnh vượng của Vương quốc Anh, đồng thời tích cực góp phần thúc đẩy quan hệ hai nước. Ông Việt cho biết thêm, Đại diện Bộ Ngoại giao khẳng định, chính phủ Việt Nam chủ trương thúc đẩy di cư hợp pháp, an toàn và trật tự, đồng thời kiên quyết đấu tranh phòng chống di cư trái phép, đưa người di cư trái phép và mua bán người. Trang The Guardian hôm 22 tháng 4 nói rằng có 27 người Việt Nam phải về nước trên chuyến bay cất cánh từ Birmingham về sân bay nội bài. Hôm 20 tháng 4, trang này loan tin một chuyến bay do Bộ Nội vụ Anh thuê để chở những người Việt bị trục xuất về sân bay nội bài vào ngày 21 tháng 4. Đại diện đại sứ Quán Anh tại Hà Nội cho đài VOA biết qua email rằng thông tin cung cấp cho báo chí liên quan đến vấn đề trục xuất này do Bộ Nội vụ Vương quốc Anh phụ trách và đại diện chính phủ Anh không bình luận về chuyến bay này. Một số người Việt trả cho những kẻ buôn người khoản tiền lên đến 30.000 bảng Anh một người để sang Anh theo con đường trái phép, với hy vọng sẽ có cơ hội làm việc với thu nhập tốt hơn, theo The Guardian. Các tổ chức từ thiện và các nhà vận động nhân quyền bày tỏ lo lắng vì cho rằng số người Việt Nam bị trục xuất không được pháp luật bảo vệ đầy đủ trong mùa đại dịch hiện nay. Bà Pella giám đốc Nitessen Action, tổ chức hỗ trợ người bị giam giữ và nhập cư và vận động cải cách chính sách của Anh, cho biết trên Twitter. Các luật sư tiết lộ rằng việc trục xuất hơn một nửa số người bị áp giải về Việt Nam trên chuyến bay này đã vi phạm các chính sách của chính phủ. Cũng theo The Guardian, Bộ Nội vụ Anh sau đó cho biết, tất cả các cá nhân trên chuyến bay trục xuất đều có cơ hội được tư vấn pháp lý. Những người không có quyền ở lại Vương quốc Anh chắc chắn sẽ bị trục xuất và kế hoạch nhập cư mới của chúng tôi sẽ giúp quá trình này dễ dàng hơn, Bộ Nội vụ Anh cho biết thêm.